tháng giêng năm canh thìn nam mô a di đà phật nhuận gọi ơn trên rải đạo màu thương đời chỉ